với kênh video của điện máy Cường Linh thì hôm nay ờ, chúng tôi xin ờ, giới thiệu đến quý vị và các bạn video hướng dẫn thay đổi ờ, khoảng cách máy gieo hạt ra hạt 18 mỏ mới nhất thì sau đây tôi sẽ xin giới thiệu qua chiếc máy này một tí cho quý vị các bạn nào chưa biết này thì máy này là gồm có 18 mỏ có thể thay đổi được từ đầy 18 mỏ 9 mỏ hoặc là 6 mỏ thay đổi khoảng cách được từ là 10 phân 18 phân và 28 phân đấy có thể uh, sử dụng để gieo hạt lúa này đậu lạc ngô đấy, đậu tương đậu này lúa nương thì uh, các mỏ này thì được làm bằng uh, hợp kim thép chống rỉ và có thể thay đổi được cái khoảng cách uh, thay đổi được cái độ sâu của hạt bằng cách uh, thay đổi uh, tháo lắp các uh, tấm chắn như thế này đấy máy thì ờ, gieo hạt một hàng thôi không có chức năng bón phân nó chỉ có chức năng gieo hạt thôi và máy ở thế hệ mới này thì có thêm ờ, chức năng ờ, phát hiện hạt nào không có gọi là lỗ nào nó không có hạt đấy thì nó sẽ có chức năng kêu tự động máy kêu như thế này đấy rất là hiện tại và máy này thì chạy bằng cái hệ thống này thì nó chạy bằng pin pin pin tiểu pin đồng hồ bình thường của mình thôi đấy chúng ta không sử dụng thì chúng ta tắt đi đấy máy có hệ thống ờ, rất là hiện đại như thế đây là tổng thể của máy này máy được làm bằng ờ, ở đây là bằng nhựa này nhựa này là nhựa cao cấp rất là chắc chắn nó rất là bền đấy cái phần này là để kết nối cái tay cầm của nó hai bên nó có hai cái tay như thế để kết nối tay cầm còn ờ, phụ kiện kèm theo của máy thì có cái ờ, phễu để ờ, múc múc hạt giống như thế này đấy cái này là các cái khay chia hạt của nó này có cả khay lớn khay bé một khay hai khay đấy, rất là đa dạng rất là nhiều tính số ta ra là gần khoảng 12 cái khay như thế đấy rất là lớn số lượng rất là nhiều phục vụ đầy đủ nhu cầu của quý vị và các bạn còn ờ, đây là phụ kiện kèm theo của máy như là cũng là như các đồ sơ cua này cái uh, tay cầm bằng cao su này mềm này uh, có tuốc nơ vít này uh, cái này là tấm để thay thế để uh, điều chỉnh uh, lúc mình gieo hạt uh, một hạt hoặc là hai hạt thì chúng ta sẽ dùng cái tấm này thay vào cái bộ phận như thế này thay vào cái bộ phận này đấy cái này là hình sao này là để chia hạt ra này đấy à, cái ờ, cái này là cái ờ, cái cái cái để gạt hạt như thế này cái bộ gạt hạt dự phòng kèm theo và trong này thì có các lò xo và các ốc vít đây lò xo ốc vít dự phòng kèm theo máy để khi quý bạn tháo lắp có làm rơi rớt hay là hỏng thì chúng ta có đồ để thay thế còn đây là cái tay cầm của nó thì ở đây tay cầm của nó dài khoảng một mét hai được làm bằng ống tip như thế này rất là chắc chắn thì quý bạn nào có thể hàn trực tiếp ở nhà cũng được cái này nó không ờ, không không không không không, không cần thiết lắm nó chỉ cần đúng khoảng cách để lắp vào hai cái hai bên thì nó sẽ được còn hai cái hướng cao su thì ờ, chúng ta sẽ lắp vào đây Đấy, hai cái núm cao su nó lắp vào đây thì ờ, sau đây tôi sẽ tiến hành quý uh, sẽ hướng dẫn quý vị và bà con à, à thay đổi khoảng cách của hạt thì uh, à, đây với với 18 mỏ như thế này 2 4 6 8 10 12 14 16 18 mỏ này thì à, khoảng cách của nó đang là 10 phân này đấy thì uh, nguyên lý của nó thì chúng ta sẽ tháo uh, không phải tháo bớt mà chúng ta sẽ tháo bộ phận bên trong của nó đi có thể là tháo cách một mỏ tháo một mỏ thì đây ví dụ chúng ta tháo một mỏ giữa này đi thì chúng ta khoảng cách của nó sẽ là 18 phân như thế này còn tháo đi hai mỏ thì khoảng cách của nó sẽ là 27 ờ, phân 28 phân đây để tỉa ngô thì chúng ta dùng cái khoảng cách này thì sau đây tôi sẽ tiến hành quý uh, hướng dẫn quý các bạn uh, tháo lắp này chúng ta sẽ dùng à, một cái cờ lê 14 đây chúng ta sẽ dùng một cái cờ lê 14 này chúng ta vặn ở bên này và ở đằng sau này thì chúng ta lấy một cái à, cờ lê ống này chúng ta sẽ vặn ở đằng sau chúng ta giữ, sẽ giữ ở đằng sau này đấy và chúng ta sẽ vặn con ốc ở bên này ra chúng ta sẽ tháo con ốc ở bên này ra được đây chúng ta sẽ vặn bên này ra đây tôi đã tháo sẵn rồi cho nên rất là dễ mở còn quý vị các bạn là lúc mua mới về thì nó hơi chặt một tí thì chúng ta sẽ phải tháo con ốc này ra chúng ta tháo hẳn cả cái bộ phận này ra đây đấy là cái ờ, đây là cái phần bên trong của máy này các bạn có thể nhìn luôn được này cái này là cái ờ, để quay để có tác dụng quay để ờ, như cái bộ truyền động của nó thì nó máy được truyền động hết bằng các bánh răng ở đây ở giữa các bánh răng thì có các vòng bi này đấy đây là cái bên trong của máy này bên trong của máy thì cũng ờ, được ờ, đây là có từ hai vòng bi này đây một vòng bi lớn và một vòng bi nhỏ bên trong này đấy rất là chắc chắn còn ở xung quanh của máy ở mối mỏ thì được thiết kế các vòng bi nhỏ nhỏ ở đây 18 ờ, cái mỏ này 18 cái cái cái gieo hạt này cái mỏ gieo hạt này đấy thì tương ứng với 18 cái vòng bi ở đây thì nguyên lý thay đổi khoảng cách của máy là chúng ta mỏ nào không dùng thì chúng ta sẽ tháo đi cái phần ờ, vòng bi này đây ờ, tôi sẽ lấy bút để gạch cho quý vị và các cùng xem này thì ờ, với 18 mỏ như thế này thì chúng ta sẽ để nguyên như thế sử dụng luôn còn trường hợp đổi mỏ thì là chúng ta đây ví dụ tôi lấy một cái mỏ này làm tâm chẳng hạn <coughs> thì vì quý các bạn muốn thay đổi khoảng cách thì chúng ta sẽ tháo đi một mỏ này tháo đi một mỏ này giữ lại cái mỏ này này lại đấy cứ cách một mỏ tháo một mỏ đây mỏ này tháo uh, giữ lại thì mỏ này tháo đi và chúng ta sẽ giữ cái mỏ này lại đấy cứ tháo chúng ta chỉ cần tháo hai con hai cái này ra thôi còn uh, đối với trường hợp quý vị các bạn tháo hai mỏ thay ờ, không dùng đến hai mỏ để giữ khoảng cách lớn hơn là 28 phân để giữ lại 6 mỏ khoảng cách 28 phân thì chúng ta sẽ đây chúng ta sẽ giữ hai cái này lại chúng ta sẽ tháo giữ giữ một con ốc này lại chúng ta sẽ tháo hai con liên tiếp nhau rồi giữ cái con tiếp theo và tháo hai con tiếp theo như thế này đây chúng ta sẽ giữ con này lại này rồi giữ con này con này làm tâm giữ con này tháo hai con này đấy tiếp theo chúng ta sẽ giữ tiếp con này và tháo hai con tiếp theo đây đấy rất là dễ hiểu đúng không ạ đấy và khoảng cách của nó sẽ là được 28 phân đấy thì ờ, đây chúng ta sẽ lúc tháo thì chúng ta chỉ cần dùng cái tua vít kèm theo máy này chúng ta vặn ra rồi đây nó hơi ờ, hơi nhỏ một tí thì chúng ta lấy cái tua vít to hơn đấy chúng ta vặn ra tháo hẳn nó ra ngoài đây nó được ờ, thiết kế bằng con ốc và cái vòng bi nhỏ nhỏ ở đây thì ờ, quý các bạn lưu ý khi chúng ta tháo ra ngoài thì chúng ta nên lấy cái túi hoặc là cất cái con ốc này ở ở chỗ cẩn thận cất cẩn thận này để lúc nào chúng ta có thể sử dụng được lúc ờ, cần thì chúng ta sẽ lấy ra chúng ta lắp không để làm mất cái con ốc này nhé Đấy thì sau đây muốn ờ, quay lại 18 ờ, quay lại 18 này thì chúng ta cũng chỉ cần lắp vào thôi. Cần 18 mỏ thì chúng ta chỉ cũng chỉ cần lắp vào thôi. Đây tôi sẽ hướng dẫn luôn là là lắp uh, 9 mỏ như thế nào này. 9 mỏ thì chúng ta tháo con ốc này ra à, tiếp theo chúng ta giữ con ốc này và tháo con ốc tiếp theo này đấy thì với trường hợp này thì chúng ta sẽ được 9 mỏ ở đây một mỏ hai mỏ ba mỏ 4 mỏ 5 mỏ 6 mỏ 7 mỏ 8 mỏ và 9 mỏ đấy tiếp theo chúng ta sẽ vấn tháo con ốc này ra hết này đấy thì chúng ta sẽ được 9 mỏ và khoảng cách của nó là 18 phân còn đối với ờ, trường hợp ờ, quý các bạn dùng 6 mỏ thì chúng ta sẽ tháo con ốc này ra và lắp vào đây lắp vào trực tiếp vào cái này thì ờ, chúng ta sẽ tháo hai lỗ ra và đến một lỗ thứ ba thì Ờ, tháo hai là ừ, để tiếp theo chúng ta lắp vào đây và chúng ta tháo tiếp hai con ốc này ra tháo tiếp hai cái này ra và giữ con này là tháo tiếp hai con này giữ con này đấy thì chúng ta sẽ được ờ, uh, 6 cái mỏ và khoảng cách của nó là 28 phân để ờ, quý các bạn có thể tỉa ngô tỉa bắp được máy thì không có chức năng bón phân và nó chỉ có chức năng gieo hạt thôi nó có thể gieo được đậu tương đậu nành đấy hạt lạc uh, bắp ngô bắp đấy và có thể gieo được cả lúa nương nữa đấy lúc chúng ta cần sử dụng 18 mỏ thì chúng ta chỉ cần à, lắp vào thôi thì ờ, sau khi ờ, chúng ta lắp xong vặn ờ, xong các con ốc này thì chúng ta nên lăn thử như thế này đấy chúng ta mướt thử xem bi vòng bi nó quay đều là được thì sau đấy chúng ta sẽ tiến hành lắp cái bộ phận này vào trong máy sau đấy chúng ta sẽ dùng uh, lê để vặn uh, ờ, chặt con ốc này vào đấy thì ờ, là chúng ta có thể sử dụng được luôn còn uh, cái về cái tay cầm của nó thì chúng ta sẽ tháo hai con ốc bên uh, hai cái tai này ra và lắp vào đây cái hướng của nó lắp sẽ là như thế này đây chúng ta sẽ lắp cái cần vào như thế này đấy và chúng ta sử dụng như ờ, kiểu con ờ, máy gieo hạt 989 hoặc là 999 trước đây chúng tôi đã giới thiệu quý với quý vị và các bạn đấy thì ờ, quý vị và các bạn có nhu cầu mua máy gieo hạt máy tra hạt vui lòng liên hệ đến máy Cương Linh địa chỉ 923 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc màn hình quý và các bạn có thể liên hệ để được tư vấn cũng như là báo giá tốt nhất Ờ, quý các bạn ờ, cần thêm thông tin về ờ, tháo lắp máy hoặc là cái thay đổi cái bộ sàng chia hạt này thì vui lòng truy cập vào đường link của kênh điện máy cường linh thì chúng tôi có một cái series làm về series video làm về cái hướng dẫn tháo lắp cũng như là giới thiệu và chạy thử máy quý các bạn có thể bấm vào để kiểm tra được thực tế làm việc của máy đấy cảm ơn quý các bạn đã theo dõi video Ờ, bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi xin ờ, cảm ơn quý vị và các bạn